1952 Năm Mạng Kính chào quý anh chị và các bạn Chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn trong ngày hôm nay là xem tử vi tuổi nhâm thìn 1952 năm 2021 Nam Mạng 1. Tổng quan về tuổi nhâm thìn 1952 năm Mạng trong năm 2021 Nam Mạng sinh năm 1952 tuổi nhâm thìn, tức tuổi con rồng thường gọi là hành vũ chi long, tức rồng phun mưa Mệnh thủy, trường lưu thủy, nghĩa là nước sông dài Mệnh trường lưu thủy gặp năm 2021 mệnh bích thượng thổ thổ khắc thủy không tốt, địa chi thìn gặp sửu, lục phá không tốt, thiên can nhâm gặp tân bình thường, sao chiếu mệnh, sao kế đô. Vận hạn hạn địa võng, vận niên lòng đắc vũ. Thái tuế năm 2021, phạm thái tuế, phá thái tuế. Tam tai năm 2021, không phạm tam tai, tuổi kim lâu năm 2021, không phạm kim lâu. Hạn hoàng ốc năm 2021, không phạm hoàng ốc. hai Sao chiếu mệnh năm 2021, của tuổi nhâm thìn 1952 năm mạng. Sao kế đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung, sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền, chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà sẽ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Nữ giới cực kỵ Nữ giới cực kỵ sao khế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao khế đô thì ngược lại, giữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm của người xưa là phụ nữ có Bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt hơn cả cho chồng và thai nhi trong bụng. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên, gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Mời bạn tham khảo sao kế đô là gì, làm sao để giải hạn sao kế đô chiếu mạng hiệu quả. 3. Vận hạn năm 2021 của tuổi nhâm thìn 1952 năm mạng cặp hạn địa võng, nhiều nỗi buồn, kiêng kỵ đi với ai đó lúc tối trời. Không nên cho người ngủ nhờ, ngủ trọ, tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu, đặc biệt lời ăn tiếng nói dày già, đa đoan. Viết về sao địa võng và hạn này có câu thơ như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già. Ý nghĩa của câu thơ này nói về hạn địa võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu, vì những điều trên nên cuộc sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Khi gặp hạn địa võng, các bạn cần kiêng kỵ điều dữ, làm theo điều lành như là về kinh tế, làm ăn minh bạch, không hám đồ rẻ như đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc. Đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống, mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bất lời, khi có công chuyện xảy ra nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời, mọi người trong nhà sẽ cảm thấy yêu thương, cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc. Không nên đi với ai trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ, tình ngày lý gian. Thậm chí, người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người lạ ngủ nhờ phòng trọ. Hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình sẽ dễ bị ảnh hưởng hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. 4. Vận niên năm 2021 của tuổi nhâm thìn 1952 năm mạng Long đắc vũ là rồng gặp mây, được cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Trong năm nay, bản mệnh có nhiều công to việc lớn phải làm. Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu kiên trì quyết tâm theo đuổi tới cùng thì cũng có kết quả tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp đỡ. Sau được công thành danh toại. Trong năm này, bản mệnh gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo suy xét trước sau kẻo dễ bị lừa gạt về tình cảm. 5. Tuổi nhâm thìn 1952 năm mạng trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc hay không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm thái tuế. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi nhâm thìn 1952 nam mạng phạm, phạm hạn thái tuế, phá thái tuế. Bản mệnh tuổi nhâm thìn theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, bính dần, đinh mão, mậu thìn, mậu dần, kỷ mão, canh thìn, canh dần, tân mão, nhâm thìn, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, giáp dần, ất mão, bính thìn. Như vậy, trong năm 2021, tuổi nhâm thìn 1952 năm mạng không phạm hạn tam tai. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, Dư 6 Phạm Kim Lâu tử, Dư 8 Phạm Kim Lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không Phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi nhâm thìn 1952 nam mạng là 70 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Cách tính hạn tuổi hoàng ốc đơn giản như sau. Lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi nhâm thìn 1952 năm mạng là 70 tuổi, âm không phạm hạn tuổi hoàng ốc. Anh chị và các bạn thân mến, nếu thấy video này hay và bổ ích, quý anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ngay để theo dõi những video chia sẻ tiếp theo về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và tướng số. Ngoài ra, quý anh chị và các bạn hãy click vào chiếc chuông kế bên để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Cuối cùng, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn bình an, may mắn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.